Bye.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 800 triệu đồng như quý vị Và căn nhà này thì à, trước cũng à, em quay rồi Thì à, chủ nhà đang kêu với giá là à, là 8 tỷ 3 Mà nay chỉ còn lại với giá là 7 tỷ rưỡi thôi Đấy đã giảm rồi nha quý vị Mà gần lên đến 1 tỷ rồi Đấy, và căn nhà này thì được xây dựng mới và thiết kế rất đẹp nằm trên vị trí ngay trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì với một thiết kế xây dựng theo phong cách hiện đại khá là đẹp và rất là tuyệt vời nha quý vị.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 uh, của tháng 12 năm ngoái nha quý vị, năm 2022. Đấy thì uh, giờ hiện tại là căn nhà này thì đang được gia chủ ờ, giảm giá nên là em sẽ quay lại và cho quý vị uh, khách hàng chúng ta cùng xem cũng như là quan tâm đến căn nhà này thì uh, liên hệ để đi xem nha quý vị. Lại với căn nhà thì đang được gia chủ giảm giá lên đến 800 triệu đồng nhá. Và với thiết kế căn nhà chúng ta thì bên ngoài sẽ có một lớp cửa sắt và bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh nha quý vị. Đây là khu vực không gian à, bên trong cũng như là khu vực gara ô tô của căn nhà mình. Lại với à, thiết kế thì à, đầy đủ tất cả công năng nha quý vị. Khu vực ở gara ô tô đây thì sẽ được thiết kế với khoảng không gian rất là rộng. À, gia đình mình có thể là để được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ đều được nha quý vị cũng như là xe bán tải thì có để ờ, thể để được đấy với um, à, phòng vệ à, sinh ngay ở khu vực cầu thang và đường sau thì chúng ta sẽ có cái phòng khách của căn nhà mình nha quý vị Đấy, bên dưới à, không gian à, à, tầng trệt thì chúng ta sẽ có phòng khách và karaoke ô tô cũng như là vệ sinh ở bên dưới và bên trên thì chúng ta sẽ kết hợp với lại những hệ thống là đèn trùm đèn led và đèn chiếu sáng nha Khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có phòng khách của căn nhà mình và có giếng trời đường sau. Nhà mình thì có hai giếng trời nha quý vị, một giếng trời đường sau và giếng trời ngay ở giữa khu vực cầu thang. Và căn nhà này thì à, đang được gia chủ Cần Tiên à, cũng như là chủ nhà thì đang ôm à, khoảng 7 căn nhà. Đấy thì đang cần bán gấp thu hồi vốn thì đã giảm căn nhà này rồi chỉ còn lại với giá là 7 tỷ 500 thôi và giá này thì còn bớt thêm nha cho những à, khách hàng nào quan tâm cũng là muốn mua căn nhà này thì có thể là gặp chủ để thương lượng thêm cũng là xem giấy tờ và à, thương lượng với lại chính chủ nha quý vị lại với căn nhà đang được gia chủ giảm giá sốc nha lên đến 700 triệu à, 800 triệu đồng và giá hiện tại chỉ còn lại 7 tỷ 500 thôi lại và con hẻm à, một trục một sẹc và ngay vị trí sát với lại đường Quang Trung luôn nhà xây mới có giấy tờ pháp lý đầy đủ hết cho gia đình mình thôi Mua thì chỉ việc là sách Billy về ở thôi nha quý vị. Vâng thì ở bên trên khu vực tầng lửng thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với không gian phòng à, à bếp này thì à, sẽ được gia chủ tặng một bộ bàn ghế ăn, à, 6 ghế và có tặng thêm tủ lạnh à, hai cánh. Đấy và với những cái chất liệu gỗ bếp thì được gia chủ làm những cái liệu gỗ cam xe. Đấy, và có những các cái đèn chiếu sáng và với uh, nhà thì uh, thiết kế theo phong cách hiện đại mới nha quý vị vào những các cái uh, uh, tháng đầu năm của 2023 này Đấy, mẫu nhà khá là đẹp nha và với giá bán chỉ hơn 7 tỷ một xíu thôi Đấy, và có một căn nhà xây dựng một trệt một lửng và ba tầng lầu Nhà mình thì có lên đến 4 nhà vệ sinh và 3 phòng ngủ chính, có một phòng bát tơ và một phòng bồn tắm nằm. Và có phòng tắm đứng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 với ờ, phòng ngủ ờ, rộng và ờ, vệ sinh cũng như là có bồn tắm nằm Đấy, phòng tắm lớn, 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh Thiết kế rất là đẹp nha quý vị Hướng nhà mình thì có hướng chính là hướng đông, đông nam Thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha quý vị Thì những ai đang xem và quan tâm đến căn nhà này và đang có mức tài chính phân khúc tầm à, khoảng 7 tỷ hơn 7 tỷ một xíu thì gia đình mình có thể là sống ngay căn nhà này rồi. Và khu vực ở bên trên đường sau sẽ được gia chủ thiết kế với phòng sông hơi cũng như là có phòng tắm đứng và bồn tắm nằm. Nhà mình thì được gia chủ trang trí và thiết kế nội thất à, rất là đẹp nha quý vị. Đấy, không gian đường sau ở trên lầu 1 nha. Đấy, có phòng sông hơi đá nóng và có giếng trời đường sau cũng như là giếng trời ngay khu vực cầu thang luôn nha quý vị căn nhà này thì à, chủ nhà đang à, kẹt tiền và à, muốn bán gấp để thu vốn ờ, chuẩn bị anh chủ nhà đang công chứng thêm hai lô đất nên là đã hạ giá căn nhà này xuống 800 triệu đồng ờ, thì với giá thì hiện tại còn 7 tỷ 500 triệu đồng thôi và còn thương lượng thêm cho khách hàng nào thiện chí và mua nhanh cũng như là công chứng nhanh thì ờ, sẽ có giá tốt nha quý vị lại với ờ, bên trên thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ số 2 cũng như là phòng ngủ số 3 của căn nhà mình nha quý vị. Nhà mình thì bên trên đây sẽ được gia chủ thiết kế hơi lệch tầng một xíu nha. Đấy, cho nên là không gian thiết kế cũng rộng và thoáng nha quý vị. Với phòng ngủ và phòng vệ sinh thiết kế rất là đẹp, không gian rất là rộng nha và thoáng như quý vị Đấy, với à, tặng nội thất thì những các cái giường đã được gia chủ là đóng vào luôn rồi và có những các cái rèm rồi những các cái kệ để tivi bàn trang điểm và tủ quần áo có tặng thêm điều hòa luôn cho gia đình mình nha quý vị Đấy, và đây là không gian thiết kế ở bên trên cũng như là phòng à, số 2 của căn nhà mình Đấy, mỗi phòng thì chúng ta sẽ có vệ sinh riêng ra khu vực đằng trước thì uh, sẽ có phòng ngủ số 3 nha quý vị Lại với căn nhà xây mới Full nội thất rất là đẹp nha Nằm trên vị trí ngay trục đường Quang Trung Mà nhà mình là nhà một sẹc và một trục của đường Quang Trung đi vào luôn nha quý vị Ngay à, sát với lại mặt tiền đường Quang Trung nha Rất là gần về những các cái khu vực trung tâm cũng như là di chuyển qua khu vực Bình Thạnh, Bình Tân và di chuyển qua khu vực sân bay và các cái khu vực lân cận thì rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Thế nhà này thì có sổ giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình mình, công chứng ngay được luôn trong ngày nha quý vị. Và gia đình mình có cần nhà ở ờ, gấp thì ờ, đưa trước cho gia chủ một ít là gia chủ sẽ cho gia đình mình chúng ta nhận nhà nhá để ở nhá. Vâng và bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng thờ và phòng giặt sân phơi sân thượng trước sau này quý vị Đấy, và bên trên thì à, chủ nhà cũng có trang trí những các cái hệ thống đèn led và những các cái mái bên trên cũng như là trang trí với những các cái cây xanh ở khu vực bên ngoài mặt tiền của căn nhà mình nha quý vị. Đấy, và đây là cũng như là cuối của video rồi. Nếu như à, quý vị khách hàng chúng ta cảm thấy phù hợp và cũng như là à, vừa mới lại tài chính gia đình mình thì à, xem được sơ qua video thì liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị.